Xin chào anh em nhé Hôm nay cơ sở xin giới thiệu với anh em về một dòng máy đánh bài mới của năm 2020 này Đó là những chiếc uh, Sirica 500 Đấy, dạ, Xin thưa anh em, đây là một chiếc uh, Sirica 500 Dòng máy mới về của năm 2020 này Bây giờ tôi sẽ cùng anh em đi à, test thử sản phẩm này Đấy. Đã động chơi bài lá và dùng máy đánh bài tỷ lại chính xác tuyệt đối luôn thì anh em trước đây chắc nhiều anh em đã từng dùng qua sản phẩm này rồi thì anh em biết là máy đánh bài chuẩn xác như nào rồi bây giờ anh em à, chủ yếu là muốn à, tham khảo về cái mẫu mã cái à, chất lượng sản phẩm Đấy, về tốc độ đọc bài cũng như là phân tích bài Đấy. tôi sẽ chơi một số trò chơi về lá thông dụng mà anh em thường chơi nó trên liêng đi anh em chờ mình vào máy một chút mình sẽ khởi động máy mình đang để chế độ 7 người chơi bảy người chơi là một số lượng à, người chơi cũng là nhiều Đó. bắt đầu chúng ta thử máy nào một là bài mình nhạc hai ba 4 5 6 7 bài tôi hay cơ đây thế nào xem bài nhà mình như nào 8 điểm bài 7 điểm bài 8 điểm 6 điểm 8 điểm 6 điểm à, 1 không điểm Đấy. thì hiện tại bây giờ có 3 nhà 8 điểm bằng điểm của tôi nhưng mà đây là bản quốc tế cho nên là tôi cũng chưa lập trình về cái chất được đấy thì bản quốc tế người ta sẽ lấy át làm à, điểm cao nhất ai có át thì người ta sẽ người thắng thứ hai là át thì họ tính từ át à, lô cơ tép bích thế là tính về tổng áp thì à, cái tài chất thì tôi sẽ máy mới về tôi sẽ cài chất cho anh em anh em đến mua hàng đến kiểm tra hàng tôi sẽ cải chất cho anh em Đấy nhá. Bây giờ tiếp tục chúng ta tiếp tục này. Từ máy mới đang thử máy thì nên mỗi lần à, thử phải được máy Khóa tập vào lại. năm năm năm một này, hai ba Ui, đúng sẽ bảy luôn. Nào. Trên bài mình với ba cái cho mình ba điểm này 5 điểm này hai điểm này không điểm này thua này Đấy, không điểm thì mình chắc là 8 điểm bài vâng điểm số cao nhất trong tất cả các nhà Đấy, anh em thấy chưa dù là chơi số lượng người đông như 7 8 người thì à, chúng ta vẫn là người chiến thắng không có chịu thua nó lập trình rồi Đấy. kể cả chúng ta có thể à, âm tạch không em không cần không cần lên bài cũng được này, trên giải bài đây máy báo anh em chia bài anh em vẫn là chiến thắng nhé như này tôi sẽ chia bài và tôi sẽ ờ, âm tần Đấy. tôi sẽ mở bài tất cả các nhà làng lên ăn chưa một là ờ, để nó xem xem bài làng nào bảy điểm này không điểm này 9 điểm này 8 điểm này phần 8 9 rồi và tôi chắc chắn phải liêng thì mới thắng được hai nhà kia chín quả át lô chín đi lô anh em chưa đấy chín đi lô vẫn hơn được nhà chín bảy lô đấy tại vì mình hơn hơn chất ca hơn chất quy kìa đấy chứ không phải là nói lúc nãy tôi chưa cài chất lô nhưng mà tôi sẽ cài sau tiếp tục nào một hai bốn năm sáu bảy Đấy, anh em à, nào đam mê chơi bạch lá thì à, theo tôi thì nên lấy một cái bài nên lấy máy bài đánh đánh à, tỷ lệ chính xác tuyệt đối luôn nhà cái tay ảnh bảy điểm không điểm nhà mình chắc là liêng 9 điểm và hiện tại giờ cũng chưa có chế độ tranh ảnh tức là hiện tại giờ đang à, điểm số thì hơn nhà kia rồi hơn các nhà khác rồi nhưng tranh ảnh thì à, chắc là cũng một phiên bản quốc tế siêu tranh ảnh à, tranh ảnh thì à, với báo chất lô cơ chắc bích là ở như Việt Nam chúng ta là thường lấy cái mẫu chơi theo kiểu là tranh ảnh và lô cơ chắc bích Thế tôi sẽ cài cho anh em một này hai ba bốn năm sáu bảy thế nào toàn nhà xinh đẹp thôi bắt đầu nhà mình thế nào nhà nào trước không điểm này 8 điểm 6 điểm 345 6 điểm 6 điểm mình chắc 5 7 rồi vâng hơn được nhà riêng kia đấy em chưa đấy, đông người thì tao vẫn thắng được chứ không có sai số gì cả Chứ sai rồi là tôi chưa chuyển sang chế độ tranh ảnh mà chuyển sang chế độ chất thì tôi ờ, sẽ chỉnh sau anh yên tâm nhé còn điểm số thì chúng ta luôn thắng không bao giờ thua bài cái bài nào hết kể cả anh em có tám chín người chơi cũng chẳng sao 6, 16, 16, 16. vâng số lượng 16 sáu tôi thử nghĩ lại như thế xem này chín điểm này sáu điểm này năm điểm này sáu điểm này tám điểm này một điểm này Đấy, và sáu điểm Đấy. anh thấy chưa từ đấy là mình chơi thì à, toàn là người chiến thắng thôi thì không thua tha gì cả anh em dùng máy đánh bài này thì đánh rất là sướng nhé thứ nhất là nghe gọi được này thứ hai là đánh bài thì uh, chuẩn tuyệt đối luôn đấy thì tôi sẽ cài chất lại chất và cài cảnh cho anh em thế là xong đấy. thì uh, chúng tôi đang có hai điểm bán hàng đó là bến xe Bình thành phố Hà Nội và bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh thì anh em nào mà có nhu cầu hoặc quan tâm đến dòng máy CVK 500 này thì hệ với tôi qua số bạn chụp hình nhé anh em có thể lên tận cửa hàng test thử hàng vẫn được đấy sản phẩm chúng tôi thì được phép test thử hàng chuẩn chỉ mới lấy đấy chứ em bán hàng thì thoải mái anh em lên cửa cơ sở bán hàng mua hàng rồi vào tham khảo tham khảo tôi biết địa chỉ của nhau ẵng nó tham khảo sản phẩm của nhau nếu mà thấy sản phẩm của mình cơ sở chúng tôi ấy, mà phù hợp với anh em hợp với chất lượng đó cả thì anh em mua của chúng tôi còn không thì anh em mình đã lục nhau thôi chứ không có gì cả tất cả sản phẩm tôi bảo hành cho anh em thì anh em nào mà có nhu cầu về thùng máy đánh bài nói riêng và tất cả sản phẩm công nghệ cờ bịp nói chung thì liên hệ với tôi qua số điện thoại trong hình à, xin chào anh em